Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Phu nhân bí ẩn của ông Phạm Minh Chính lần đầu xuất hiện hơn hay kém Nguyễn Thị thành Nhàn Vào ngày 9 tháng 1 năm 2023, Hà Nội tổ chức cuộc họp mặt do Đoàn Ngoại giao Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức Các đại sứ, đại biện, trưởng đại diện các tổ chức quốc tế tại Việt Nam đã được mời Đến tham dự có ông Võ Văn Thưởng, Thường trực Ban Bí Thư, ông Trần Thanh Mẫn, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Ông Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, các đại sứ, đại biện, trưởng đại biện tổ chức quốc tế tại Việt Nam cùng phu nhân, phu quân của họ. Lần này, ông Phạm Minh Chính dẫn theo phu nhân. Báo chí chỉ đưa tin người phụ nữ mặc áo dài có hoa văn thổ cẩm, đeo kính đi cùng ông Phạm Minh Chính là phu nhân của ông mà không thông báo họ tên của phu nhân ông Chính tên là gì. Đây là hình ảnh Nguyễn Thị Thanh Nhàn đây phải nói là lần đầu tiên ông Phạm Minh Chính đưa vợ đến trước báo chí. Tuy nhiên, ông còn giấu tên người phụ nữ này không biết vì lý do gì. Làm người phụ nữ có chồng là thủ tướng, lẽ ra phu nhân của ông Phạm Minh Chính phải có quyền được tháp tùng phu quân đi các chuyến công du nước ngoài như các thủ tướng khác, cũng như chủ tịch nước và những cán bộ cấp cao với cùng chức danh. Ông Nguyễn Tân Dũng hay ông Nguyễn Xuân Phúc luôn đi cả vợ lẫn chồng mỗi khi công du nước ngoài. Việc giấu người vợ chính thức ở nhà làm cho dư luận đặt ra câu hỏi. Đặc biệt là gần đây khi vai trò của Nguyễn Thị Thanh Nhàn trong các hợp đồng mua bán vũ khí với Israel bị phía nước ngoài phanh phui. Thêm vào đấy, Thời báo chấm D đã nhận được tài liệu mật từ người bên trong chính quyền cung cấp cho biết mối quan hệ giữa ông Phạm Minh Chính với bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn và phía cơ quan tình báo Mossad của Israel. Thông tin cho biết việc ông Phạm Minh Chính có liên hệ với Mossad đã bắt đầu từ tháng 7 năm 2019 khi đó, trong vai trò là trưởng ban tổ chức trung ương, ông đã tới Israel đã có rất nhiều cuộc tiếp xúc với nhiều thành phần của Israel và mọi sự kết nối sau đó đã được ông Phạm Minh Chính giao cho bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Bà Nhàn đã đứng ra thực hiện. Tài liệu này cho biết bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã tham gia vào các phi vụ đàm phán mua bán vũ khí cho Tổng cục Tình báo Quốc phòng của Việt Nam. Đây là hình ảnh phu nhân ông Phạm Minh Chính công ty cổ phần tiến bộ quốc tế IC chỉ là bình phong, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn nhờ quen biết với ông Phạm Minh Chính vừa là người được Tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo tin tưởng nên bà Nhàn mới nhảy được vào lĩnh vực dân sự, giành thêm những hợp đồng để kiếm thêm và nhờ đó mà phe của Nguyễn Phú Trọng mới cố cớ để bắt bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Thực ra, việc làm của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn với Tổng cục 2 là thông tin tuyệt mật, không được phép đưa ra ngoài, nên không thể truy tố bà Nhàn về tội môi giới buôn bán vũ khí cho được. Về nhân sắc thì có vẻ như phu nhân ông Phạm Minh Chính không thua gì bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Tuy nhiên, điều mà bà Nhàn làm cho ông Thủ tướng đầy quyền lực say đắm đó là tài năng. Một phụ nữ làm kinh doanh đã khó, làm làm được công việc nó kết nối các cơ quan tình báo Đông Tây để Việt Nam bước vào cuộc chơi mua sắm vũ khí tối tân thì gần như không thể kiếm đầu già. Đây là hình ảnh khó gặp được Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Phụ nữ có nhan sắc thì nhan nhản, hàng năm Việt Nam tổ chức hàng chục kỳ thi hoa hậu khắp nơi. Những người đẹp ở trong đó có người đi thi để kiếm doanh hiệu đích thực, họ muốn xã hội thừa nhận, nhưng cũng không thiếu người muốn nhờ những cuộc thi ấy để dán nhãn hàng hiệu, để kiếm đại gia hay thậm chí để phục vụ cho những quan tham lắm tiền nhiều của. Người đẹp với nhan sắc không khó kiếm, kiếm người đẹp với tài năng mới khó